tức là hộp số mà ít cấp thì chạy sẽ bốc hơn đồng nghĩa với việc tốn xăng hơn hưng phấn hơn nhưng cũng dễ giật cục hơn đôi khi nó sẽ có khoảng hững hững hững nào đó khi mà chúng ta nhả chân ga ra Suzuki Swift 2014 thế hệ đầu đây có như thế hệ đầu và sử dụng động cơ 1.4 uh, Suzuki bây giờ mình nhớ không nhầm nó đang sử dụng động cơ 1.2 bản chất là Suzuki Swift xuất phát từ các thị trường châu Âu nó đưa về Việt Nam và nó sử dụng mà các cái ờ, cấu hình đó là động cơ 1.2 động cơ 1.4 sử dụng uh, động cơ sử dụng hộp số AT hộp số 4 cấp còn thế bây giờ thì sử dụng động cơ 1.2 không biết là hộp số CVT hay hộp số uh, tự động nhưng uh, linh hoạt tay lái nhẹ chạy bốc chân ga nhạy và rất là nhỏ gọn thon gọn Ngoài ra thì nó còn được so sánh với cả một chiếc xe đó là uh, Mini Cooper với cái ngoại hình rất là giống Mini Cooper. Đây là cái phần rất là giống với cả Mini Cooper mà được nhiều người so sánh với cả uh, Taylor Swift, à quên nhầm, Mini Cooper. <laughs> Đúng không ạ? Nó có một cái cá tính riêng, đúng chất của Suzuki. Nếu các bạn nào đi xe máy, đi mô tô của Suzuki rồi, ngày xưa mình có chiếc uh, Suzuki 2AT. Trên đấy có cái nhựa rất là chắc chắn, khung cầm rất chắc chắn. 125 phân khối thôi nhưng mà nó có nó cho một cái sự đầm chắc rất là đầm chắc và khả năng bứt tốc rất là tốt so với cả cái xe máy ví dụ như là là Honda Airplay và Suzuki à không Yamaha và mình cũng có một sự liên tưởng nhất định đối với các dòng xe ô tô của Suzuki nó cũng cho một cái sự chắc chắn chạy khá là bốc nhiều khi người ta có thể so sánh chiếc xe này với cả cái xe hạng B bởi vì tại sao bởi vì tầm tiền thời điểm đó của Suzuki nó còn tầm 600 triệu cái máy 1.4 này với cái trọng lượng khô này nó hoàn toàn có thể so sánh với cả một số xe hạng B uh, trong cái tầm tiền đấy và bây giờ sau khoảng độ uh, năm năm ở à đây 2014 đến bây giờ phải ờ, tầm uh, tầm 6 năm rồi uh, 6 7 năm rồi uh, và nó cho được một cái hiện trạng xe như này và nó vẫn giữ được một cái sự bốc và sự linh hoạt cần thiết đèn là đèn halogen thôi rất đơn giản bộ mâm đa chấu nguyên bản theo xe lốp thì chủ xe như họ đã đảo lốp và họ thay một số quả lốp rồi cái xe này nếu mà so sánh Mini Cooper thì rất là khó bởi vì uh, ngoại hình nó chỉ nó nó nhanh nhác nhau thôi nhưng về những cái bản chất bên trong thì nó rất khác nhau. Mình có vừa nói với anh em ấy, đó là cái phần vỏ của Suzuki được nhiều anh em đánh giá tương đối tốt khi mình ngày xưa mình sửa cái ờ, chiếc uh, xe mô tô của mình ấy, cái phần nhựa tháo ra cái người thợ sửa xe phải phải phải nói là ôi tại sao cái phần nhựa của Suzuki này nó chắc đến như vậy. Và đối với cái nhiều nhiều trải nghiệm của anh em khi mà chạy Suzuki thì cũng cho một cái cảm giác tương tự về phần vỏ cái khoang ở à, đây thì cũng tương đối đơn giản thôi nó cũng nhỏ gọn nó tương đồng với các xe hạng A khác lốp dự phòng thì theo xe vẫn còn xe này thì uh, nó có một chút cái, cái phần chạm uh, va chạm nhẹ ở đây nhưng tuy nhiên mình đã chỉnh sửa lại rồi đối với cả những xe mình kinh doanh thì nếu như là có xước hay là những cái gì đấy nó ảnh hưởng uh, chạm nhẹ vào phần nhựa hoặc là ba đờ sốc ấy, thì nó là coi như là cái phần va chạm xước bên ngoài chứ nó không phải là những cái đâm đụng nặng hay ngập nước mà chúng ta thường lo sợ khi mua uh, xe đã qua sử dụng nhưng mà người mua xe cũ thiếu thông tin hoặc là thiếu cái sự biết về xe cũ thì đôi khi nó sẽ làm cho uh, các bạn e sợ về cái việc là xe đã có phần va chạm nhẹ ví dụ đã va chạm nhẹ ở đây chẳng hạn thì nó chỉ phần gọi là va chạm về vật cản phần ba đợt sốc của xe chứ nó không phải động chạm đến phần khung gầm phần khoang máy của xe đấy là những cái định nghĩa về va chạm nên chúng ta mà hơi ờ, đâm nhẹ một tí mà chúng ta không mua thì chúng ta có thể yêu cầu nó quá cao hoặc là chúng ta đã chưa hiểu nhiều về xe cũ cái nhược của Suzuki đó là khoang phía sau nó không được rộng lắm Ví dụ như này, mình đang ngồi đây ờ, Nếu như mà để có một cái chia sẻ với anh em về các xe hạng A Ngày xưa mình đã từng lái những cái chiếc như là Morning thì là i10 hay là gần đây nhất là mình còn đã làm video về chiếc uh, uh, Mirai, Mitsubishi Mirai thì Mirai có một không gian ngồi khá rộng và khoang sau nó có thể là uh, rộng rãi hơn một chút, rộng rãi hơn một chút. Nhưng cái khoang sau này khi nó nhỏ á thì bù lại cái khoang trên nó sẽ rộng hơn Chân nỉ nó nguyên bản nhá Ghế nỉ này là nguyên bản Chúng ta không thích chúng ta có thể thay ghế da Tùy vào uh, uh, sở thích của anh em là dùng ghế nỉ hay ghế da Thông thường xe A nhiều xe nó sẽ dùng ghế nỉ Phần trần này nó sẽ cao hơn Nhất là phần phía trên Tí nữa mình lên trên mình sẽ xem Trần rất sạch nhá Chiếc xe này thì đạt được cái mức độ sơn thì nó khoảng độ 70-80% ờ, sơn uh, theo xe từ đần, từ đầu Nữa như mình nói rồi ấy, là nó sẽ còn cái xước và chủ xe đã sơn thêm cũng như là cái phần chạm phần ba đợt sốc phía sau à, đối với đời 2014 thì à, à, nó đã là một cái hệ xe rất là lâu rồi xe rất là lâu rồi 6 7 năm rồi và nó không có nhiều cái gọi là công nghệ hệ thống an toàn gì lắm mình nhớ không nhầm thì chiếc này về mặt uh, thông số giấy tờ nó chỉ có phanh ABS nó chỉ có phanh 3 ABS nó không có nhiều cái hệ thống uh, kiểu như là cân bằng hay là hỗ trợ phanh hay là gì gì đấy nhưng cơ bản thì nó chỉ có ABS mà thôi uh, thiết kế bên trong cũng rất là đơn giản màn hình zin theo xe các cái phím ờ, chức năng ở đây nhiệt độ rồi là điều chỉnh các cái thứ là nó cũng tương đối là đơn giản nó là sự kết hợp của cơ với cả một số cái thông tin uh, kỹ thuật số màn hình uh, tốc độ và vòng tua cũng vậy đó nó cũng rất đơn giản thôi và chúng ta sẽ có một cái tay lái nó cũng khá khá có cái gì đó tương đồng với Mini Cooper nó khá là to nó khá là kiểu như là ôm và nhẹ trợ lực lái của cái này nó rất nhẹ nên nó rất phù hợp với các anh chị em mà có cái nhu cầu di chuyển trong thành phố cần cái sự linh hoạt, đánh lái nhẹ nhàng thì đây là cái ưu điểm mình cho rằng nên quan tâm khi mà sở hữu Suzuki Swift. Chủ xe đi giữ, tay lái không bị bóng, tay lái mới, cần số còn tương đối mới, tay phanh cũng tương đối mới, điều đấy chứng tỏ là chủ xe đi ít, không phải là quá nhiều. Tuy là nó bảy vạn nhưng mà nó giữ được cái tình trạng là mình cho là nó đi thành phố nhiều hơn và nó dùng cho cái việc nó tương đối nhẹ nhàng chứ không dùng nặng và dùng gọi là xuồng xã quá nhiều. Phần nhựa các thứ cũng thế, rất là mới, nhựa mặt tablo ở đây ở đây cái phần chrome ở đây đây là tương đối mới động cơ 1.4 đây là một cái ưu điểm mình cho rằng à, thế hệ ngày xưa đạt được một cái mức độ là nhỉnh hơn hẳn so với các xe trong cùng phân khúc ví dụ như là xe hạng A từ thường họ dùng động cơ 1.0 1.2 đó nhưng chiếc xe này sử dụng động cơ 1.4 luôn đây là khoang máy sau khi mình à, gọi là đã rửa qua một tí thôi nhưng cơ bản thì ờ, nếu như anh em muốn tìm hiểu về khoang máy chất của khoang máy những cái nguyên bản như mình nói ban đầu ấy thì anh em nên đến xem trực tiếp khi chúng ta tìm hiểu khoang máy thì chúng ta nên ờ, tìm đến các đại lý chính hãng cũng như là nhờ những người có chuyên môn để kiểm tra khoang máy và mình đảm bảo là những cái xe mình mang về nó sẽ không có cái đâm đụng hay là những cái va chạm về khoang máy có trang chỉ là xước và, và va chạm những cái phần ba đờ sốc phía trước phía sau mà chúng ta cần phải chỉnh sửa lại cũng rất là dễ dựa trên cái khối lượng khô của này tầm hơn một tấn hơn một tấn một xíu nữa so sánh các xe trong vùng phân khúc thì nó nặng hơn và ngang bằng một số xe cộng với cái việc là cái động cơ 1.4 nó cho công suất lớn hơn bốc hơn nếu như chia cho tỷ lệ của trọng lượng khô thì nó đạt được một tỷ lệ tốt hơn so với các xe khác ví dụ như i10 Morning hay là Mitsubishi Mirai rất nhẹ Đấy, đặc trưng của cái dòng xe hạng A nhiều xe hạng A có cái tay lái tương đối nhẹ trợ lực còn nhẹ hơn nữa theo cái ờ, yêu cầu của chủ xe là mình đã thay cho anh chủ xe này cái càng à không cái ờ, rotin cân bằng cao su uh, cân bằng một số cái cao su ở phần tần rotin cân bằng vì sau một thời gian khi mà chạy thì cái cao su nó đã bảy vạn mà bảy vạn thì cao su nó xuống ngoài ra thì có thay thêm uh, uh, cao su uh, thay thêm cái chân máy chân số cho anh nhìn nữa chân máy sau một thời gian thì nó cũng đã đi xuống và anh ấy muốn là nó có một cái độ rung và độ ồn ít hơn thì đây ờ, cũng là một cái thông tin không biết nó có phải là một cái nhược điểm của Swift hay không khi mà máy 1.4 nó tạo ra một cái độ ồn nó tạo ra một cái độ ồn vọng vào khoang máy hay do cái vật liệu cách âm nó làm cho xe nó ồn hơn mình thì mình nghiêng về vấn đề đó là hệ thống treo của cái này là treo cứng bởi vì uh, cái chất của Suzuki ấy, cái chất của Suzuki nó là chất lái tương đối phấn khích mình đang cảm nhận được cái điều đấy từ cái xe mô tô ngày xưa mình sở hữu cho đến cái xe Swift này thì cái tay lo Swift này <laughs> nó nó tạo ra một cái sự hưng phấn ở cái chân ga chân ga tương đối nhạy mà cái vòng tua nó nhảy rất là nhanh đây ví dụ mình đạp cái này thì nó nhích lên từ một nghìn rưỡi đến hai nghìn rất là nhanh đó hơi nhấn ga một cái thì nó bắt đầu nó bắt đầu nhảy lên 3.000 và máy nó có một cái sự uh, ờ, dồ lên một chút máy 1.4 nó có một cái tiếng ồn nhất định vọng vào khoang máy và một cái hệ thống treo cứng cũng như một cái hệ thống lái rất là lanh và rất là nhẹ chưa kể cái hộp số AT 4 cấp của cái thế hệ này nó là hộp số tự động nó cũng tạo nên một cái một cái sự uh, tăng tốc tương đối nhanh chúng ta sẽ tưởng tượng đơn giản như này khi chúng ta bước cầu thang chúng ta bước những cái bậc uh, nhỏ chia nhiều chúng ta sẽ bước rất là nhẹ còn khi chúng ta bước những bậc cao thì chúng ta sẽ tốn sức hơn nhưng khi bước chúng ta bước cao hơn thì chúng ta cảm thấy thật chân hơn đủ nặng hơn nhưng tốn sức hơn tức là hộp số mà ít cấp thì chạy sẽ bốc hơn đồng nghĩa với việc tốn xăng hơn hưng phấn hơn nhưng cũng dễ giật cục hơn đôi khi nó sẽ có khoảng hững hững hững nào đó khi mà chúng ta nhả chân ga ra thì đây là một cái sự đánh đổi nhất định khi chúng ta sửa sở hữu xe thôi khi chúng ta muốn sự mượt mà muốn sự êm ái thì chúng ta sẽ sử dụng hộp số nó nhiều cấp hơn như cả hoặc là sử dụng hộp số CVT chẳng hạn nó rất mượt mà và nó sẽ ít tốn xăng hơn ít giật cục hơn nhưng nó cũng sẽ không mang lại cảm giác lái thú vị như chiếc xe này đối với mình thì mình sẽ khá là thích cái cảm giác lái của hộp số kiểu như này với các kiểu động cơ như này trên một cái trọng lượng khô khoảng độ hơn một tấn một xíu thôi giả sử như mà nó có thêm lấy chuyển số vô lăng hay là có thêm các hệ thống khác nữa thì nó cũng sẽ là rất là hay sẽ không có một cái xe uh, hoàn hảo mà chúng ta sẽ phải đánh đổi cho các mục đích sử khác nhau uh, người này thì thích như này người kia thích như kia trong cái tầm tiền đấy chúng ta sẽ phải có phải có lựa chọn tầm giá của xe nó tầm hơn 300 không gian quan sát rất là dễ nhá rất là dễ dàng bởi vì nó xe nhỏ mà xin mời anh em mà có trải nghiệm về Suzuki rồi uh, chia sẻ thêm giúp mình những người chạy rất là lâu để đánh giá được là uh, những cái uh, uh, chân máy đấy chân số đấy hay là cao su uh, uh, rô cân bằng đấy nó có phải là nhược điểm của Suzuki không hay là đơn giản nó chạy nhiều thì nó sẽ xuống thôi sau khoảng độ 7 vạn vì mình biết những con cái xe chạy rất là bền ví dụ như Mitsubishi Mirai mình đã từng làm clip rồi ấy thì vật liệu nó rất là bền từ trong đến ngoài đấy là một cái xe tương đối ít người khu phía Bắc biết bởi vì Ờ, không phải ai cũng cũng cũng dễ dàng ờ, yêu hoặc là thích những cái thương hiệu như là Mitsubishi ở phân khúc xe hạng A vì trong cái tư duy tiêu dùng của nhiều người thì họ thường nghĩ đến là thương hiệu Nhật Bản như Honda hay Toyota họ cho rằng đấy là những cái sản phẩm bền nhất lành nhất nhưng không hẳn mỗi một hãng họ sẽ có những cái sản phẩm mạnh khác yếu khác nhau chứ không phải là tất cả các sản phẩm của họ đều có vấn đề các bạn chúng ta cần phải có một cái góc nhìn rộng và khách quan đối với nhiều dòng xe nhiều loại xe